Công ty luật Bắc Dương xin kính chào quý khách. Cước phí cuộc gọi là 8.000 đồng một phút. Luật Bắc Dương tự hào là đơn vị uy tín, trách nhiệm cao trong nghề nghiệp. Với đội ngũ luật sư giỏi, nhiều kinh nghiệm, chúng tôi luôn chia sẻ và đồng hành cùng khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý đạt được kết quả tốt nhất. Cuộc gọi của quý khách sẽ được ghi âm để nâng cao chất lượng dịch vụ. Giờ làm việc của chúng tôi bắt đầu từ 8 giờ đến 17 giờ 30, các ngày từ thứ hai đến thứ sáu và từ 8 giờ đến 12 giờ sáng thứ Bảy, trừ các ngày lễ. Quý khách vui lòng gọi lại sau. Trân trọng cảm ơn.